thì chúng ta hãy cùng nhau vào bài học này à, thứ nhất là chúng ta chú ý à, nó có định lý cosin phần thứ nhất là hàm định lý hàm số cosin thì à, cho tam giác ABC các em chú ý này cho tam giác ABC có các ký hiệu các cạnh đây đây hình nhé. tam giác ABC thì cạnh BC thì bằng A cạnh AC thì bằng B và cạnh AB thì ta ký hiệu là C nhá thì hệ thức lượng uh, định lý hàm số cosin được phát biểu như sau Đấy. À, bình phương cạnh này này việc bất cứ ta tính hết các cạnh trong tam giác này à, với uh, cái tam giác này là tam thường luôn không cần đâu đặc biệt là nó vuông nhá cạnh a bình này đó a bình này sẽ bằng cạnh b bình cộng với cạnh c bình trừ đi 2 bc cốt a Đấy. các bạn thấy này trường hợp đặc biệt nếu như tam giác abc là tam giác vuông tại đỉnh a thì cos cộng A, cos 90 độ sẽ bằng bằng 0. Như vậy ta sẽ có Pythagore ở đây nhá. Cos A bằng 0 cái đúng này bằng 0 rồi. Thì còn A bình thì bằng B bình cộng C bình giống hệt như Pythagore chúng ta, chúng ta đã biết nhá. Đấy. A bình thì bằng B bình cộng C bình trừ đi 2BC nhân cos của A. Tương tự như vậy các bạn hoàn toàn có thể tính được B bình đúng không nào? B bình thì bằng gì nhỉ? À, nó có khuyết cái cạnh còn lại thôi. B bình thì sẽ bằng A bình cộng C bình đúng không nào? Trừ 2AC cos góc góc B nhé. Cạnh nào thì đối diện với nó là góc đấy. Đúng chứ nào? Đấy, B bình bằng C bình hoặc A bình ta viết xuôi hay viết ngược, ta viết đảo lộn thứ tự thoải mái này. B bình bằng C bình cộng A bình trừ đi 2 CA cốt B. Và tương tự như vậy, C bình phương sẽ bằng A bình phương cộng B bình phương trừ đi 2AB nhân với cốt góc C. Được chưa nào? Đó. Thế từ cái cái định lý hàm cosin này nhá từ cái chỗ cái biểu thức này chúng ta hoàn toàn tính ra được góc nhá à, ví dụ bài toán cho các cạnh thì từ người ta yêu cầu góc thì ta lấy rút ra nhá ờ, góc a chẳng hạn thì ta tính tính góc a thì tính cốt góc a nhá các bạn chuyển vế đổi dấu sang bên này đúng không nào nhá hai bc cốt a sẽ bằng b bình cộng c bình trừ a bình như vậy cốt góc a thì sẽ bằng như này b bình phương cộng với lại c bình phương trừ a bình phương chia cho 2bc đó à, tương tự như vậy ta hoàn toàn rút được cốt góc b Đấy, cốt b này cứ góc b thì mất cái bình phương này thì không không có b mà b ở sẽ có dấu trừ nhá cứ tính cốt góc nào thì ở trên tử ấy thì uh, cái cạnh đối diện với góc đấy sẽ mang dấu trừ nhá cốt c bằng c bình phương cộng a bình phương trừ đi b bình phương trên mẫu là 2 ca đó và tương tự như vậy ta hoàn toàn tính cốt góc c bằng a bình phương cộng b bình phương trừ c bình phương trên 2AB. Đó, như vậy là chúng ta đã biết định lý hàm số cosin. À, bài định lý hàm số cosin này chúng ta sẽ áp dụng để tính uh, các cạnh khi biết góc mà đúng không? Khi biết